hai ba một hai ba ok tiếp tục Đúng gì à? Ừ, chung là tươi rồi đấy <laughs> Theo bạn thì năm nay đội nào sẽ là đội vô địch nhỉ? Ừ. đội năm nay đội văn phòng ờ, khá là mạnh vì ờ, lực lượng và nhân sự khá là đồng đều. Tôi nghĩ là năm nay đội văn phòng sẽ vô địch. Bạn đang làm gì vậy? <laughs> Chào bạn, mình đang thiết kế một cái vai job Olympic chuẩn bị cho sinh nhật của công ty. Anh Thông à, anh có biết là sắp đến đi tập luyện gì không? Ồ, sắp tới là ngày sự kiện của công ty đấy ngày 10 tháng 11 năm 2021 là kỷ niệm 10 năm đấy thế là um, còn điều gì đặc biệt hơn nữa không chắc chắn rồi năm nay là anh được đón sự kiện lần thứ 8 khi Nga làm việc không gian ờ, như thế này thì Nga cảm thấy như thế nào? Ờ, không chỉ bản thân em mà anh thấy là không gian khá là không gian ở đây thì thấy đấy nó còn có cả hoa này Đấy, lên rất là đẹp Ok Hải ơi, cuối năm phía công ty thì bạn bạn đã chuẩn bị gì rồi? Mình cùng các chị em ở nhà máy đã chuẩn bị một lễ một quan hệ để chào mừng à, sinh nhật 10 năm của công ty làm hết sức chơi hết mình chào mừng chúc mừng công ty sắp được 10 năm thành lập là những cái ờ, việc mà mình muốn góp mọi ngày nhỏ bé một ngày sẽ làm cũng sẽ tạo ra được một văn hóa và truyền thống của cái Super Club làm sao mà mình luôn luôn cống hiến nỗ lực hết mình để mà phục vụ ờ, với những cái ờ, những cái sản phẩm của bên mình mình làm ra để sẽ là à, gọi là những cái sản phẩm mà tốt nhất để cho những người tiêu dùng là cảm thấy tin tưởng và luôn luôn sử dụng. Xin chào anh, à, hướng về sinh nhật 10 năm của Super Trường Pháp không biết là anh có mong muốn đặc biệt gì không ạ? thì tôi mong muốn bản thân mình à, được góp một phần nào đó cho phong trào của mình này. Anh có thể nói cụ thể hơn không? Thế nên là tôi đang à, tham gia đội bóng và tôi à, rất hy vọng rằng à, tôi được xuất sắc nhất sẽ là nhà tôi. Yeah! Anh đến nơi nhân dịp nhận công ty 10 năm thì không biết là nhà máy đã chuẩn bị những gì rồi ạ? Mình đến nhà máy, mỗi ngày đến nhà máy một niềm vui thì người ta đến nhà máy trong tâm thế tư thế có những tâm trạng vui rồi có như vậy là chuẩn bị một cái tinh thần gì để để vào làm việc để có hiệu quả năng suất còn thực ra nếu mà để chuẩn bị thì các anh chuẩn bị một năm 365 ngày chuẩn bị đâu nặng thế Có lẽ nói về ấn tượng đặc biệt của tôi trong năm nay sau 10 năm đồng hành và phát triển Supergirl Pháp thì điểm làm cho tôi cảm thấy ấn tượng nhất của chúng ta đến ngày hôm nay thì lại là cái tương lai là tương lai của 10 năm nữa của Supergirl Pháp chúng ta đó là những cơ hội những cơ hội rất lớn, những cơ hội rất sáng của Supergirl Pháp chúng ta trong kế hoạch 20 năm sắp tới đó là điều rất ấn tượng trong lòng tôi và tôi nghĩ rằng ngày này của 10 năm tới nữa Super Chấm Bát của chúng ta sẽ thực sự thành công sẽ thực sự bước trên cái đỉnh của Việt Nam và tôi mong rằng đến một ngày đó thì chúng ta vẫn có bên nhau và có thêm nhiều nữa những con người những nhân sự của Super Chấm Bát để cùng nhau đi xa để hướng tới cái mục tiêu ba gốc của chủ tịch vẫn chia sẻ đó là đạo đức trí tuệ và nghị lực xin cảm ơn Nhân dịp sinh nhật 10 năm của Sức khỏe Trường Khác thì ờ, em cũng muốn xin sếp một chút cảm nhận với sếp. Ừ, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày ờ, thành lập ờ, công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát là chủ tịch cũng như là người sáng lập viên của công ty tôi xin gửi lời cảm ơn biết ơn tới giám đốc điều hành tới các anh chị em của cán bộ công nhân viên của công ty nhựa Super Trường Phát à, ờ, chúng ta sống và làm việc không chỉ tạo ra của cải vật chất trong những cái tầm nhìn định hướng và sứ mệnh của công ty thì à, chúng ta còn làm được nhiều việc lớn lao hơn à, tạo ra những cái giá trị à, rất lớn có ý nghĩa cho gia đình cho công ty và cho cộng đồng theo một quan điểm từ à, nhân sinh quan đến à, xã hội quan và vũ trụ quan à, trong vòng 5 năm tới tôi cũng rất là mong muốn chúng ta gắn kết cùng nhau nỗ lực để công ty ngày càng phát triển để chúng ta tạo ra được nhiều cái giá trị cho cuộc đời này xin à, cảm ơn và xin biết ơn tập thể cán bộ công nhân viên của công ty xin chúc anh chị em trong công ty luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt nhân dân thành cảm ơn